<laughs> mày đã chuẩn bị hết rồi tao cho mày biết mới bữa mới bữa tao cho mày cái đường về tao nói mày chuyện đàn bà nó sẽ không khi mà mày để tới uống cà phê hay đi vô nhà nghỉ hay là đi vô làm vô bụi rồi á là mày đã xác định rồi xác định cái nhà này không còn gì con cái không còn gì rồi đúng không mày không cần đâu mày đừng có về nhà nữa từ bữa nay mày đừng có đụng tới cái gì ở vô nhà nữa tao đổi ống bán hết mày khỏi nhà đồ gì mày thích á tao chắc sẽ bán lại chỗ nhà ba mày tao trả tao không cho mày vô tao không cho mày vô mày đã không bán nó vô nhà tao con tao nuôi cho để mày tự do mày thích mày để nó thằng khác ok chưa mày có đáng không tại sao tại sao mày mày nói mày không thương tao nữa mày thương nó thôi đúng không thì tại sao mày không nói với tao một tiếng để mày chia tay với tao đi rồi mày ở nó tự do hay mày tự do nó tin anh cái này không phải ngu mày nghĩ khôn ngu khôn biết gì không tao đi cài làm ngày làm điên tao nuôi mày ha tao nuôi mày thì mày đi đủ với nó thì là không đi ngủ cho mày thận ha làm thế là mày khôn không còn này để khỏi bên đuôi nói gì hết nói chuyện yêu đương tao khỏi bên đuôi quay tao phút rồi tao là mày nghĩ mày khôn chứ mày ngu nhưng mà bây giờ á tao nói mày á cái nhà cái nhà là nó không được về là chắc rồi đồ đây mày đừng có mong về mày về là cái lớn chuyện lên cái nhà nữa tao quay thôi nhưng mà mày về nhà là lớn chuyện tao tao video cũng dụng lên lớn chuyện đồ giờ mắt đồ của em á lấy gì tao thiết lấy giờ anh xảy ra anh xảy ra anh chở cho mày xe bánh tải còn không quên ra đường cho em luôn vậy đó là kiểu này là kiểu gì cái kiểu hai cái bay là nghỉ ngủ với nhau là kiểu gì trong khi tao đi làm đêm tao làm ngày làm đêm để gì cái gì vì lo cái gia đình này nè mày khỏi vô luôn con tao cũng nhận từ nước luôn rồi con tao cũng nhận từ nước rồi nên mày khỏi được vô nữa còn nó mày á mày yêu nó đúng không dắt nó về nuôi về ở cái xe này tao đứng tên luôn tao lấy lại luôn mày mày về mua thắt cho nó đi nha iphone 11 cho nó xài nha quần áo đồ hiệu rồi này cái giống xài mặc nha rồi mày đi mày còn mày đi dắt cám đi mày đi dắt cám đi dắt cám xong rồi á là nó nhà nó chăn thằng khác á rồi mày, mày lấy lại như tao vậy nè có lỗ lả mất mát gì đâu cái thứ này giờ con nào anh nào nó không dở nó lên hết trơn con nói chuyện thôi chú con không muốn nó cái nào nãy giờ luôn còn còn tiền phòng con trả chú luôn con, nó ngủ vợ con nó ngủ với trai trả tiền phòng chú luôn con cái đẹp vậy con trả chú năm trăm ngàn ok cái gì Ngọt cái tìm hơn Rồi ngọt im đó Ngọt im đó Chúc em nói là nằm chân không phải lúc em nè Hả? Mày ngồi xuống Mày ngồi nói chuyện tao, tao muốn nói chuyện bạn qua mày kêu ngồi xuống không? Em yêu ăn chưa? Em yêu uống hút chưa? Nhỏ này nó ăn được, như hút bự có uống mối Đủ mày sao mà không có bị hủ không đang vô đây làm gì mày vô mấy lần rồi Ủa, mày vô làm cái gì giờ anh hỏi em nói anh em là mặt em vô làm cái gì à tức là chưa ngậm chặt đúng không à chỉ cho chơi thôi chứ không cần ngậm chặt. rồi bây giờ nói tiếp là tại sao đạt có tình thương và sự quan tâm mà nó tao không thương nó nó như vậy nó nói mày nghe đúng không chứ mày làm sao biết tao đúng không thầy tôi đúng mà nghe em đi đến uống đúng giờ em uống đi uống chưa không là nó nghĩ yêu nó thì quan tâm nó nhưng mà mày chỉ là cái lời nói thôi còn tao nè nó bệnh ai nó bệnh là tao đi mua thuốc nó nó tao chọn đi nó bệnh nó lấy thuốc đó đúng không rồi tao về tao phải lo muốn ba cuộc sống tao làm ngày làm đêm để đem tiền về nuôi cái gia đình này mà nó nghĩ là tao không thương nó còn mày chỉ nhắc uống thuốc thôi là nghĩ mày quan tâm nó rồi toàn á thí dụ như kêu em ơi đi đường chạy xe cẩn thận nha làm nó nghe nó khoái em yêu chạy xe cẩn thận nha làm nó nghe rất là khoái nó khoái chỗ nào biết nó khoái thì chỗ mình quan tâm nó nhưng mà tao á tao không nói được như mày là vì tao sợ nó bị nguy hiểm á mày chạy xe đó là tao sẽ chở đi đúng không đi thành phố hay đi đâu tao phải chở đi cái xe ô tô chở đi còn mày chỉ ngồi đó mày nhắc nó thôi là nó phải mày cái đó là gọi tình yêu đúng không giờ nó yêu nó thiệt đó thì là con vợ tao là cũng qua từ ngày xưa đến giờ lắm bữa nay tao bất ngờ thiệt tao bất ngờ tuần nay là tôi ốm năm kg tao không ăn được không được bà con dòng họ tao á hỏi thăm tao sao bị đau bụng sao tao đau bụng nhưng thực tế là đau bụng đau lòng mình bà hiểu không đau lòng đau tim nè mỗi lần tao cố tin nhắc là tao bay nói chuyện với nhau á là tao đau tim đau bụng tao đau lòng tao ăn không được tao không biết tao đi tao ngủ không được tao đâu biết đâu mày biết tao đầu tư năm sáu triệu để bắt tao bay ở đây á tao mua hai cái máy tính hai laptop ba triệu tao muốn hacker năm triệu để hack hai bay luôn hai máy tính đó rồi thằng bước hai thằng ngồi ôm hai cái tính đó ngồi coi từ 6 giờ sáng từ khi ngàn cũng vậy là mày đã nhắn tin qua em vậy chưa em vậy nè rồi kia phải không ăn cái gì chụp hình gửi qua nhau rồi kia mất hai bao cát này qua là mày biết tao nói mày biết tao coi được cái gì nó khó hết không còn đâu phải không nhiều khi tao muốn tạo cơ hội để cho nó nhắn tin với mày để tao coi thử tin nói cái gì để coi nó hẹn không mà tao có từ bữa thứ ba tuần trước là đi mùng chín tụi bay vô đây là tao ở đồng nai trong khi tao làm lụng cực khổ tao chạy xe từ đây qua tới đồng nai để tao chở khách đi tao kiếm được cái mấy trăm ngàn thôi là nó vô đây nó chơi với mày đi nhà nghỉ đúng chưa là mày nghĩ nó tốt hay tao xấu mày nói mày cứ nghĩ nói thật câu mày nói mà nó nói là tao xấu tao nhắn tin con này con kia nên nó mới đi xử với mày mà giờ tao bắt được ở đây rồi mày nghĩ ai xấu hả nó ở nhà không á nha nó nội trợ tao không bắt nó phải đi làm cái gì hết nó và tao nghĩ mối quan hệ nó rất ít rất thấp mối quan hệ mối quan hệ của nó nó không chơi ai cả dạ không đi đâu hết rồi mà tại sao nó quen được mày vậy tại sao vậy tại vì từ cái chỗ nó không đi đâu nó không đi đâu hết dạ nên là từ chỗ đó đó nó nói chuyện này à, bà, bà, bà, bà, bà, chó đó nó chó mày chó đó rồi tao nói cho mày là cậu nam nữ tao luôn tao nói mày là tao làm bao nhiêu bữa nay á một tuần nay tao không phải chết tối qua tao có cái xe để hỏi mày mày bắt giá tao mày bắt theo cảm không giờ mưa giờ tao đụng hàng thử đó tao làm chuyện ba ngày nay thì cứ để nha đừng có tao tao tao tao bây giờ hỏi tao mẹ tao làm được hai cái hoạt tao là cho lo ăn cho mày chạy lên sếp tao nói vậy á tao tao biết tin nhắn cái tin nhắn cái tin nhắn tao bay nghe nhau thế nào tao như tại sao bây giờ mày tao thấy được cảnh này còn ai tao nói nếu tao chịu trả tao á là tao phải tình đạo là tao phải đúng không và tao thấy là nếu như tao còn nha tao bay như này đẹp rồi đúng đêm thứ ba bảy giờ thì bảy giờ học đúng không mày đứng lên cho đúng không tao nói là mày đứng lên cho đúng xong rồi bảy giờ rồi có là con này vô đây đưa con đi học tao chạy đây tới phút tám giờ bốn phút mày bay ra ở đây nhà đứa con đó là tao đang ngồi lái xe đường đi đồng nai đi không gì mà có ráng tới sáng tao về tao chạy tới đây chưa tao chưa nói hết nữa mà tao nói với hai cái bay luôn tao nói chuyện nó trước rồi tao nói chuyện cái này ok chưa đó thầy mày nghĩ đi thì giờ á mà tao nói tao nói với bạn nè giờ này tao nói nè là bạn biết không một cái gia đình đó một cái gia đình nó còn nhiều cái đúng không chúng tôi có thể của bạn luôn làm có thể thầy đó là phải có cảm thấy nước mắt chảy thành dòng chụp động như mỗi tập chụp cố tình chụp ôm đầu như này, thấy không ta nghĩ đến bây giờ cố tình chụp tôi cố tình cho mày coi cố tình cho mày coi để cho mày nữa là biết rằng á biết rằng á là ờ, tức đúng không đừng tức đúng không nếu được thương nó thiệt á thì là mày sẽ tức tức tức cái cậu nhưng mà nghĩ tốt của các ta đúng không thì mày sẽ nó thiệt mày đau lòng đúng không có đau lòng chứ sao đau lòng được thì tao cứ quan tâm quay cái này đó mà cái gì đó cái này tôi nói đây tôi tôi vợ tôi mà họ là thương tao mà lại cái gì với tao là mày rất đau lòng còn mày không thương nó thì nó làm gì khác nữa rồi nó vậy nó đang hỏi với tao mày muốn nhắn tin cho mày mày nói chuyện với nó lúc là khó đúng không mày thấy thật khó không tao á là không bao giờ đi xa được cái này để tao bỏ cái đường thì tao còn biết vợ biết con ủa từ từ cái từ cái chỗ mày không biết được là mày cứ nghĩ tao chuyện mày kia nên mình đúng không đúng không bây giờ tao vô cái đây rồi mày lại nói đường cách tao và cái nào hồi đó tao kêu vô cái chuyện vô cái điện thoại này tao vô cái máy tính tao rồi nó công tắc hiểu mới bỏ mới bỏ tao cho mày cái đường về á tao nói mày chưa đàng hoàng nói đúng không khi mà mày đi tới uống cà phê hay đi vô nhà nghỉ hay là đi vô làm vô bụi đồ á là mày đã xác định rồi xác định cái nhà này không còn gì con cái không còn gì rồi đúng không mày không cần đâu mày đừng có về nhà nữa từ bữa nay mày đừng đụng tới cái gì ở vô nhà nữa tao bán hết mày khỏi nhà đồ gì mày thích á tao chắc sẽ bán phải ở nhà bao tao đã tao không cho mày vô tao không cho mày vô mày bán không bán vô nhà tao con tao nuôi cho để mày tự do mày không thể nó hợp tác ok chưa mày có đáng không tại sao tại sao mày, mày nói mày không thương tao nữa mày thương nó thôi đúng không thì tại sao mày không nói với tao tí để mày chia tay tao đi rồi mày ở nó tự do anh phải tự do đi à cái này ở cùng này thì không cùng không xuống gì không tao thì cài là ngày là đêm tao nuôi mày ha tao nuôi mày thì mày đi ngủ với nó thì là không đi với đừng sự nha làm gì là mày khôn đúng không còn này để không đi ngủ gì hết nó nói chuyện đi ok là tao không rồi đó là nghĩ về khôn không ngu nhưng mà bây giờ nó nói nữa cái nhà cái nhà là nó mà được giờ là chắc rồi còn là mày đừng cứ mong về mày giờ là cái lớn chuyện là cái nhà nữa tao quay thôi nhưng mà mày giờ nhà lớn chuyện tao tao bị vô thì úp sụp lên lớn chuyện đồ của giờ nó đồ của em á lấy cái gì vậy cần thiết lấy gì chạy ra anh chạy ra anh chở cho một xe bán tải còn không quăng ra đường cho em luôn vậy em làm kiểu này là kiểu gì kiểu hai đứa bay vô nhà nghỉ ngủ với nhau là kiểu gì trong khi tao đi làm đêm tao làm ngày làm đêm để gì cái gì vì lo cái gia đình này nè mày khỏi vô luôn con tao cũng nhờ người trước luôn rồi con tao cũng nhờ người trước rồi nên mày khỏi vô nữa còn nó này á mày yêu nó đúng không dắt nó về nuôi về ở cái xe này tao đứng tên luôn tao lấy lại luôn mày mày về mua cái thắt nó đi nha hai con mình gọn cho nó xài nha quần áo đồ hiệu đồ mày để nó xài mặc nha rồi mày đi mà còn mày đi dắt cám đi mày đi dắt cám đi dắt cám xong rồi á là nó nhảm nó đi căng thằng khác á rồi mày, mày lấy thằng với tao này nè có nó lẩu thảo nó mát gì đâu cái bên này giờ con nào thằng nào nó dở giỡn lớn hết trơn con nói chuyện mà chú con không muốn nó cái nào nãy giờ luôn còn còn tiền phòng con cãi đúng luôn nó ngủ vợ con nó ngủ đi tay con cãi tiền phòng chú luôn con chơi đẹp vậy con cãi chú năm trăm ngàn ok Mày ngồi Mày ngồi tao tao ngồi từ đằng ra này tôi ngồi tao không bao nhiêu yêu thương anh trao chỉ để lại nỗi mỗi nỗi nhớ vô vọng tình mừng giờ cũng đã vỡ nát còn tim anh sâu sắc nước mắt chảy thành dòng kỷ niệm ngày bên nhau anh xin giữ kính chẳng phải để tháng năm nhẹ trôi vai nhòa vui đến đây rồi quay bước đi rồi không nói thêm lời một câu chia ly còn nữa em khẽ bên tai vẫn chưa phai sợ như mình sẽ đưa em về chỗ này Chẳng còn nhau đi Qua bao đoạn đường vắng người Trách thắng anh không thể nếu em dù một giây Mình đã hứa yêu từ lâu Dù khi phải không xa rời Lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa yêu giữa chỉ là sáng thương ta trời bóng mưa đổ xuống là mang tan nát lòng quay chuối xe hoa em bước đi theo chẳng khác tình ta